tuyến, nền tảng giúp tiết kiệm tới 70% thời gian chuẩn bị của người dân và doanh nghiệp. Để giải quyết những chậm trễ, trì hoãn hiện còn tồn tại trong hoạt động công chứng, Bộ Thông tin Truyền thông mới đây đã phối hợp với doanh nghiệp ra mắt một nền tảng công chứng trực tuyến, à, được cho là sẽ giúp tiết kiệm tới 70% thời gian chuẩn bị của người dân và doanh nghiệp. Tại văn phòng công chứng này, mỗi khi thực hiện giao dịch cho khách hàng thì nhân sự phải mất rất nhiều thời gian để hướng dẫn khách chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để thực hiện thủ tục công chứng. Thay vì đáng nhẽ trước đây là phải đi làm tay thủ công mấy bây giờ có thể dùng các cái loại app rồi Zalo rồi Messenger rồi chụp và gửi cũng như là bản chính thôi. Để tất nhiên là cái đây là chỉ là giai đoạn đầu của tiếp xúc hồ sơ thay vì khách hàng phải đi đi lại lại nhiều lần đến văn phòng chúng tôi theo tạp chí nghiên cứu lập pháp, tại nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nền tảng công chứng điện tử đã phổ biến từ hơn 10 năm trước, giúp tối ưu quy trình, tiết kiệm hơn 70% thời gian công sức. Mới đây, cổng công chứng trực tuyến.vn đã được ra mắt tại diễn đàn thách thức công nghệ số Việt Nam với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu này. Các nước phát triển như Mỹ thì họ cũng đã làm rất là nhiều và đặc biệt trong cái giai đoạn đại dịch vừa qua thì có khoảng 11 bang họ đã bắt đầu tiến hành cái ờ, hoạt động là công chứng từ xa và những cái hoạt động ờ, đồng thời có những cái ờ, doanh nghiệp khởi nghiệp người ta đã thành công rất lớn trong cái việc áp dụng công nghệ để kết nối tất cả các công chứng viên và thực hiện cái dịch vụ công chứng trực tuyến. Theo ý kiến của các chuyên gia, để mô hình này phát huy hiệu quả, sẽ cần có đủ cơ sở dữ liệu liên thông để tháo gỡ các quy định đối chiếu bản gốc trực tiếp theo luật công chứng. Cái quan trọng là người ta photo chứng thực hay là xác thực những cái đấy là trên cơ sở cái đăng ký sẵn mẫu chữ ký chữ ký điện tử Ờ, luôn luôn phải có chữ ký điện tử và cái dữ liệu điện tử hồ sơ tài liệu đấy ví dụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là có Ngoài ra, các giải pháp bảo vệ dữ liệu người dùng cũng cần được nâng cao. Như vậy, các nền tảng tương tự mới có thể trở thành nền tảng hoàn toàn trực tuyến và thực sự phát huy hiệu quả. Và đây cũng là một trong những hoạt động của doanh nghiệp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 45 của Chính phủ về khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.